ờ ưu điểm của con là con là người sống rất là kỷ luật và rất là tôn trọng thời gian và rất là yêu thích trẻ con ừ. dạ ờ, khuyết điểm của con thì cũng vẫn còn nóng tính hồi trước thì khi con có nóng tính á thì ừ. con có đập đồ nhưng mà mình đập những cái gối thôi để nó không bể khuyết điểm của con là hay ờ, nhút nhát rất là sợ nói chuyện với con con gái Dạ, à, lời đầu tiên con xin kính chào cô Hồng Vân và chào chú Huyền Linh Chào con Và con chào tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay và xin chào anh bên kia ạ à. Dạ con xin tự giới thiệu con tên là Lê Nguyễn Thanh Chi, hiện con 25 tuổi và đang là giáo viên tiểu học à, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Con ở đây Kim luôn Chi hả? con? Dạ đúng rồi ạ à. Họ gì con? Họ Trịnh, ờ, họ Nguyễn Nè, dạ, người ta à. không phải là Kim Chi, người ta là Thanh Chi Vậy mà tôi nghe tôi tưởng Kim Chi Hả? Rồi mời em trai dạ à, con chào chú Huyền Linh chào, con. chào cô Hồng Vân ừ. chào bạn nữ bên cạnh và chào quý vị khán giả trong trường quay thì à, con tên là Lâm Quang Tường năm nay con 25 tuổi à, quê ở An Giang và con hiện tại con đang làm việc à, ở thành phố Hồ Chí Minh công việc của con hiện tại là một à, làm AI researcher cho một công ty ở quận 3 làm gì con AI researcher là cái gì đó là một công việc về mình làm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cụ thể là sao con cụ thể là con làm tạo tạo ra cái tiếng nói cho cái máy cho một cái máy nào đó à giống như robot là cần dạ. tiếng nói này kia đó hả dạ con làm à rồi con nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi à dạ um, ưu điểm của con là con là người sống rất là kỷ luật và rất là tôn trọng thời gian và rất là yêu thích trẻ con ừ. dạ à, khuyết điểm của con thì cũng vẫn còn nóng tính hồi trước thì khi con có nóng tính á thì ừ. con có đập đồ nhưng mà mình đập những cái gối thôi để nó không bể không tổn hại đến tài sản à <laughs> rồi mời anh trai dạ. ưu điểm khuyết điểm cho mình cho đàn gái người ta nghe luôn dạ à, về ưu điểm của con thì là con không hút thuốc ừ. không uống rượu bia à, ờ, hay giúp đỡ mọi người ờ, thích ca hát trong công ty à. dạ biết chơi guitar rồi ờ, sau đó biết biết chơi ờ, thổi sáo rồi à, có khuyết điểm gì không Ờ, khuyết điểm của con là hay ờ, nhút nhát <laughs> rất là sợ nói chuyện với con con gái đó là lý do con ế tới giờ <laughs> con có mối tình nào chưa dạ chưa có mối tình nào chưa luôn hả dạ. Ôi vậy hả trời ơi ôi còn mình thì sao mình có mối tình nào chưa con Dạ con có một mối tình lý do chia ờ. tay dạ là do yêu xa rồi chia tay bao lâu rồi dạ tính tới nay thì cũng 2 năm rồi trời dạ. ơi cái chữ đẹp giống như in vậy menu quán đồ ăn hay gì vậy chữ của con hả dạ trời ơi chữ nó đẹp giống như là chữ in luôn á cho đàn trai coi cái cái cái tờ đó dạ. coi không chút xíu quà của anh ta sao con dạ. bây giờ con uh, mong muốn cái người bạn nữ uh, mà người yêu của con sẽ như thế nào dạ thì con mong muốn một người bạn nữ đầu tiên là tính nết rất là hiền lành chăm ngoan rồi, rồi biết uh, phụ giúp gia đình còn về ngoại hình thì con muốn sao nè dạ con muốn có một mái tóc dài tóc dài à. dạ, thích, dạ, và không không có xăm mình rồi sao nữa nè về ngoại hình thì con muốn uh, cỡ ngang con con thích một người con gái uh, truyền thống cho nên thích mặc uh, áo dài để chú qua tôi coi Xin là gái à. dạ à, con là chưa có tình mối tình nào đúng không dạ đây là mối tình đầu phải không dạ mong ước của con là con chỉ mong muốn là một mối tình và mối tình đó sẽ là mối tình duy nhất của con mối tình đầu cũng mối là tình mối đầu tình và cuối. cũng là mối tình cuối đúng không dạ. Ừ. à được dạ con chào chú ừ. chào đàn gái dạ. dễ thương con là chuẩn đó dạ. áo dài trắng dễ thương ha áo dài hồng con mắt bị gì vậy <laughs> áo dài hồng ơi có giờ con không thích điều gì ở đàn ông nè dạ con không thích uh, một người uh, gia trưởng với lại là hút thuốc tại vì con không chịu được khói thuốc lá đàn trai okay. bên đây không có gia trưởng đâu hiền lành nhút nhát lắm ha dạ nhìn thấy biết không hút thuốc rồi dạ. tại vì nhìn cái răng trắng là không hút thuốc dạ. rồi bây giờ nếu như uh, hai đứa mà hợp nhau á thì khoảng con nghĩ là khoảng bao lâu mình sẽ cho đàn trai bước tới dạ bước tới đâu bước tới nhà con, con nhân á con dạ có thể là một năm hoặc hai năm ạ à. dạ. tuổi đó gia đình là đẹp rồi đó con ha của dạ. con cũng đẹp rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi trai đi với ai vậy dạ hôm nay con đến với ba con hai à. đứa bạn và à, nhân viên những con người nhân viên trong công ty à rồi xin chào à, nhà trai dạ xin uh, chào à, mc quỳnh linh xin chào chị hồng dân dạ dạ xin dạ. chào tất cả uh, anh em trong cái uh, trường quay Dạ, xin chào cháu, dạ, xin chào gia đình của nhà cháu. À, ờ, tôi tên là Lâm Văn Cánh, quê ở uh, An Giang. À, thì uh, đến đây để mà để để cho con tôi giữ cái buổi mà hòa hẹn thì gặp cháu ghe ba bé này thì phải nói là cũng rất là xinh. Thì con ơi, thì hai con làm sao như thế nào cho cho nhau một cơ hội để làm quen với nhau để tiến tới cái hôn nhân. Cảm ơn nhà trai. Gái đi với ai? dạ à, con đi với chị chị ruột với lại hai chị đồng nghiệp ừ rồi đại diện nhà gái dạ em xin chào uh, anh Quyền Linh uh, chị Hồng Vân uh, chào <laughs> chào uh, bác bác uh, chào uh, mọi người trong trường quay và chào bạn Nam dạ, bên đây uh, thì uh, thì bé Chi á, ở nhà á, nó rất là ngoan và chỉ có một cái tật xấu nho nhỏ thôi đó là nó rất là mê ngủ <laughs> nhưng mà cái cái nó thì ờ, mình nghĩ là chắc ờ, có thể là sửa được còn về ờ, bạn nam bên đây á thì là chị thấy là em rất là dễ thương mà hai bé rất là xứng với nhau và hy vọng là hai hai hai em có thể cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu để tiến tới xa hơn dạ. đi lo gia đình cho em gái dạ. mình có gia đình chưa dạ chưa dạ chưa rồi vậy thôi mấy bữa nữa lên đây ngồi dạ chứ em cũng hy vọng vậy rồi <laughs> bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha dạ mở rào đó à, các bạn à, dạ mình cũng có quà tặng anh à, cảm ơn dạ cái gì đó đây là một bài thơ có tên là chỉ mình anh thôi của tác giả là vũ Thấm à, xin đọc ạ à. à, lời anh nói khiến tim em càng sao động muốn bên anh trao hơi ấm vòng tay nụ hôn nồng êm dịu thật mê say để anh hiểu lòng em đây thật rõ tình yêu này chỉ dành cho anh đó mãi muôn đời không như gió thoảng qua em giữ gìn tình cảm chẳng phai nhòa luôn tươi đẹp như tòa sen tuyệt mỹ qua tháng năm tình yêu mãi bền bỉ dẫu khó khăn ta vẫn trí bền lòng tim yêu thương vẫn sáng đỏ như mong trường tồn mãi luôn nồng say anh hỡi dấu yêu ơi em vẫn hằng chờ đợi ngày bên nhau ta khơi gợi lửa tình vòng tay đang lay động ánh mắt xinh cuộc đời này chỉ mình anh thôi nhé như vậy là cái bài thơ này giống y như cái điều con mong muốn đó có nghĩa là tình đầu cũng là tình cuối đó anh rung lắm hả <laughs> thì ờ, cũng không rung gì mấy thấy em rất là hiền dạ em hiền lắm học sinh thích em lắm à thì ờ, khi mà quen nhau thì ờ, em có thể có rảnh vào ngày nào tặng mình đi như xem phim này kia uh, dạ thì phần lớn là em sẽ làm việc trong giờ hành chính thì em cũng sẽ có thời gian rảnh vào thứ bảy chủ nhật anh thì có sở thích là nhiếp ảnh thì uh, à. em em <laughs> dạ em có sở thích là được chụp ảnh <laughs> dạ. dạ. nếu vậy thì uh, tốt quá dạ tính em cũng khá là nóng tính đó, cho nên là đôi khi em đôi khi em đi làm em cũng sẽ có một số áp lực á dạ. cho nên là sẽ đôi khi em cũng sẽ nói nhiều nữa cho nên là anh có khó chịu khi mà em nói nhiều không thì uh, ờ, hàng ngày thì anh tối ngày chỉ uh, ngồi trước máy tính không à ít ít khi nói chuyện với người khác về nhà và ban đêm thì anh cần có người để ờ, chia sẻ nói chuyện này kia thì ờ, em nói chuyện nhiều cũng cũng cũng tốt <laughs> bây giờ nó nóng tính vậy con chịu được không con có gia trưởng không bé này nó sợ nhất là gia trưởng nè con thì cũng ờ, không gia trưởng gì mấy dạ. không có gì mấy là sao là có hả dạ thì con cũng gia trưởng đúng lúc thôi chị cô <laughs> ví dụ cái gia trưởng của con là sao nè ví dụ như là mình à, nuôi dạy con cái cái là chị con là... mà lại gia ừ. trưởng là như thế nào là vậy? sao luôn cô không biết luôn á à. thì uh, giống như là nó quậy quá thì mình phải uh, <laughs> như mình phải uh, quản lý nó chặt chẽ hơn dạ như dạ à, cái đó là đúng cái đó phải gia trưởng dạ. ví dụ bây giờ đó là con muốn con trai mà giờ con để con gái là con không chịu đó đó thì đó, đó mới là, là gia, gia trưởng đó, đó. Ừ. Dạ, dạ, dạ. nói vậy cái bạn hết hồn dạ. bạn trai không có gia trưởng đâu nhìn cái tính ừ. không bao giờ gia trưởng đâu không chừng về bên đó mới gia trưởng đó chứ không phải bên đây đâu nha rồi bây giờ con đưa cái tờ này cho chú nào à. con bước tới nắm tay bạn gái truyền cảm xúc cho nhau xong mình quyết định nào bắt tay hả chưa nắm lần nào tội nghiệp nữa. <laughs> con nhìn thẳng mắt bạn gái suy nghĩ gì nói anh muốn hát tặng bài à, bài của bài tên là mãi mãi tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên bài hát tặng em mối tình khát khao đời bao giông tố đời nhiều trông gai anh vẫn nhiều tình yêu có em thôi đến suốt đời dạ em cảm ơn mình anh lại liền con chi dạ vậy em cũng gửi anh ờ, một đoạn nhỏ trong bài à, mình yêu nhau đi hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh Hãy để cha trắng anh cười lắng nghe tim muốn gì Rồi nói cho em nghe Một câu thôi một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu dạ rồi à, ơi. hai cái bài hát nó nói hết rồi linh ơi rồi. hai bạn Bên trẻ đây. để tay vào hai cái bấm nè, bút ở... nhắm mắt lại bây giờ kiểm tra lại con tim của mình xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình cùng đi suốt cuộc đời còn lại hay không nếu đúng đừng ngần ngại cứ bấm ngay cái nút đó một hai và ba mặt con trai cưng ghê giống như nó bắt được của vậy đó nắm tay đi con ừ. bây giờ nói xin à, chị với lại ba má của bạn gái đó cho phép tụi con bắt đầu rồi bây giờ tụi con hẹn hò với nhau em muốn xin phép uh, chị và gia đình cho em à, được à, quen với quen với bạn đây em sẽ hứa sẽ sẽ quan tâm chăm sóc cho bạn cũng như là bảo bảo bảo bảo vệ bạn <laughs> <laughs> nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ bạn tên gì không tên chi con nói với bác đi con nói với với, với bà đi À, dạ và đầu tiên con xin chào bác à, hôm nay con cũng rất là vui khi con được gặp anh đây với lại à, gặp được gia đình à thì à, qua chương trình này thì con cũng rất là hy vọng là con với anh sẽ có thời gian để tìm hiểu và nếu được thì có thể tiến xa hơn được nữa ạ à. <laughs> bây giờ đó nào nụ hôn đầu tiên tôi cũng căng dùm cho chú nè dạ <laughs> coi cho được nha chứ chưa được Trời, nó giống như chim mắm mồi ông nội ơi bên đây nè dạ. đó đó lại lần đầu tiên từ từ để nguyên đó để nguyên đó để nguyên dạ rồi cưng quá trời kinh à nhưng mà cái cảm giác hung đầu tiên nó làm sao không ừ, cảm thấy nó nó làm sao hả nó làm sao hả nói chú nghe nó coi lần lần nó lần lần hả dạ hồi đó giờ anh quen ăn cá bây giờ lần đầu tiên anh hung linh má